chào ờ, toàn thể anh em nhé đấy cái ờ, video này tôi làm ờ, và giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 này đấy, mới nhất 2020 này anh em nhé đấy thì anh em sử dụng qua cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này đấy thì anh em sẽ cảm nhận được và sẽ biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em đấy, mang lại cho anh em nó được bao nhiêu phần trăm đấy thì cái cái máy điện thoại này ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái à, máy điện thoại phân âm anh em nhé máy điện thoại phân âm hột tài xỉu máy điện thoại phân âm tài xỉu đấy thì là anh em như anh em cũng đã biết rồi ở trên thị trường nó đang à, có cái dòng máy phân âm tài xỉu đấy thì à, nói chung là hiệu quả hay là không hiệu quả thì nói chung là cái đấy thì do anh em cảm nhận như những clip của tôi đấy có như thế nào thì tôi nói vậy như cái điện thoại à, phân âm tài xỉu này đấy thì nó hiệu quả hơn so với cái dòng máy và tôi cũng đã thử test rồi đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em nhé thì à, ngay sau đây không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa bây giờ tôi vào tôi test cho anh em đấy cái điện thoại này nó nguyên còn bao bì luôn ở trong hộp anh em nhé đấy, thì khi mà anh em đi chơi hay là anh em à, anh em sạc đầy cái pin này thì nói chung là cái pin này thì anh em thoải mái anh em dùng anh em chơi luôn nhá đấy thoải mái anh em dùng anh em chơi luôn và cái điện thoại này đấy, anh em lắp sim gọi bình thường anh em nhá đấy thì cái dung của nó cái dung của cái máy điện thoại này cái dung của máy điện thoại à, phân âm này nó rất là nhỏ rất là êm đấy cực kỳ là êm luôn anh em nhé anh em cầm cái này thì người bên cạnh cũng không thể biết được đấy người bên cạnh cũng không thể biết được là cái nội dung của nó thì anh em cầm cái máy điện thoại này cầm cái máy điện thoại phân âm này anh em anh em cảm nhận cái độ dung của nó Đấy, cảm nhận cái độ dung của nó thì cái độ dung của cái máy à, cái máy cái máy điện thoại phân âm này Đấy, cái cách dung của nó để cho anh em nhận biết được là trong này tài hay là xỉu hay là à, cái tiếng nào hay là cái ván nào anh em bỏ Đấy thì à, đấy, như tôi đã nghiên cứu về cái máy à, điện thoại phân âm hột tài xỉu này thì anh em đây tôi sẽ à, viết ra đây viết ra đây cho anh em để cho anh em dễ nhớ cho anh em dễ nhớ đâu rồi ta đây anh em nhé thì à, như tôi đã test thì là một à, một dài này một dài thì anh em đánh à, nó sẽ báo cho anh em là chắc chắn 90 phần trăm nó sẽ có mặt 5 cộng mặt 6 đấy à, hai ngắn hai ngắn hai ngắn thì chắc chắn 90% nó là mặt nhất và mặt tứ à, anh em nhé thì còn một ngắn một dài thì là tùy anh em Đấy, anh em đánh tài cũng được hoặc là anh em không bỏ không đánh bỏ nhé tài hoặc là bỏ Đấy, bỏ đi Đấy. Đấy, đây là cái cách dung của cái ờ, máy phân âm tài xỉu máy ờ, cái máy điện thoại phân âm tài xỉu của anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em không làm mất thời gian của anh em nữa thì nói chung là cái bộ hột này là cái bộ hột trợ thôi nhá bộ hột trợ đấy, nó là cái bộ hột trợ thì uh, chắc là tôi không cần phải test hay là không cần phải uh, làm những cái uh, gọi là thử tăng tích của cái bộ hột đâu đấy thì khi mà anh em đến thử ở cái máy điện thoại phân âm này ấy, máy điện thoại phân âm tài xỉu này thì anh em à, cầm hột nắp chén đĩa của anh em luôn đấy anh em thử tại anh em thử ở nhà hoặc là anh em có thể là mang ra quán cà phê đấy. tôi và anh em ngồi ở quán cà phê test luôn ở ngoài quán cà phê cũng được nhá đấy đảm bảo với anh em luôn đấy thì uh, nói chung là cái điện thoại phân âm này nó còn uh, tính năng là mở máy và mở cái chế độ phân âm hột tài xỉu ấy thì tôi đã làm qua hai cái bước này rồi thì anh em nào đến thì tôi sẽ làm à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em có thể bật cái máy này lên và ừ, phân âm được cái à, máy này Đấy, anh em nào mà không biết không biết cách uh, mở máy thì hoàn toàn ừ, anh em không thể sử dụng được Đấy, nhá thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này điện thoại phân âm hồ tài xỉu Đấy, báo cho anh em cực kỳ chuẩn nhá bây giờ tôi vào tôi test cho anh em hai ngắn này hai ngắn thì nó là gì hai ngắn nó là mặt nhất và mặt tứ nhá chắc chắn ở trong này 90 phần trăm nó là mặt nhất và mặt tứ mở cho anh em đó đúng không nhất đúng không tiếp tục này một dài đó một dài một dài chắc chắn là có ngũ lục rồi ngũ lục thì anh em đánh gì tài đúng không đấy ngũ lục hai lục luôn nhá đảm bảo với anh em luôn hai ngắn này Đấy, hai ngắn nó là gì hai ngắn hai ngắn là có mặt nhất và mặt tứ nhá mặt nhất hoặc mặt tứ chứ nhầm mặt nhất hoặc mặt tứ đấy trong này 90 phần trăm nó hoặc mặt nhất hoặc mặt tứ mở cho anh em đấy thì uh, nó cũng phải xàm đi anh em ạ đấy chứ không phải là cái dòng máu máy nào nó báo cho anh em chuẩn xác 100 phần trăm nhá nó không báo chuẩn chuẩn xác cho anh em 100 phần trăm được đấy nói chung là nó cũng ờ, nó cũng phải bị một hoặc là hai cái chén phản chứ không phải là 100% được tiếp tục cho anh em này hai ngắn này đây nhất tứ này đó đúng anh em trả lại ván trước nhá tiếp tục là một dài này một dài là đánh gì ngũ lục đúng không ngũ lục hai ngũ luôn đấy máy báo cực kỳ chuẩn xác luôn cho anh em đấy cái độ dung của nó nhá đây tôi sẽ cho anh em xem thấy cái độ rung của nó cái độ rung của nó thì anh em để đây cũng anh em cũng không thể nghe thấy gì luôn nhá à cũng nghe thấy đấy đấy nó vừa rồi nó là một dài đúng không một dài một dài thì nó có ngũ lục này đấy có ngũ này đấy có ngũ lục anh em đánh tài này thì anh em bị phản nói chung là phản thì không không thể tránh được rồi nhá hai ngắn này Đấy, hai ngắn nó là gì hai ngắn nó có mặt nhất hoặc mặt tứ đó chuẩn xác chưa quá chuẩn xác luôn Đấy, một dài này ngũ lục tài nhá thôi vẫn toàn bị chiến phản thôi nói chung là nó cũng do cái bộ hột của anh em nữa thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột trợ nên là nó bị phản rất là nhiều Đấy, nếu mà ai mà đi chơi đến những cái sòng sới mà anh em dùng những cái bộ hột mà uh, chuẩn chuẩn một tí anh em uh, sẽ bị ít những cái chén phản hơn nhá đấy thì video này tôi làm và giới thiệu cho anh em cái bộ máy phân âm tài xỉu đấy, cái máy điện thoại phân âm một tài xỉu thì là cái máy điện thoại phân âm một tài xỉu này hiện tại hiện tại bây giờ nó đang là mới nhất 2020 này anh em nhé mới nhất 2020 này luôn thì ờ, tại cơ sở tôi đấy, cơ sở sơn tài xỉu bịp cung cấp cho anh em đấy, những cái dòng máy hay là những cái đồ chơi tài xỉu Đấy, những cái đồ chơi cờ bạc mới nhất hiện nay và mới nhất 2020 này để cho anh em sử dụng anh em đi đánh tài xỉu nó được hiệu quả 100% hiệu quả 8 90% anh em nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái video mới nhất mà bên tôi đăng tải lên và giới thiệu cho anh em những cái đồ chơi cờ bạc mới nhất hiện nay chào tạm biệt tất cả anh em